Tại Việt Nam, tỷ lệ thừa cân béo phì đang gia tăng và trở thành một trong những vấn đề về sức khỏe. Chất l carnitine còn gọi là vitamin BT có thể giúp chuyển hóa các chuỗi dài axit béo, hỗ trợ tốt cho việc giảm cân. Thông tin được các chuyên gia đưa ra sau thời gian dài nghiên cứu và thực nghiệm lâm sàng. Hóa chất này kết hợp với tinh chất trà xanh, tinh chất lá sen, chitosan có trong slim hami dạng sủi, có thể nâng cao lượng tiết ra của dịch dạ dày, giúp tiêu hóa nhanh và phân giải mỡ thừa người mắc thừa cân béo phì ngày càng trẻ hóa, gây ra những ảnh hưởng về tâm lý và làm phát sinh những bệnh khác liên quan đến xương khớp, tim mạch và tiểu đường. Cái hoạt chất à, L-gelatin thì được các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy tác dụng từ những năm 1937. Không những nó giúp cho à, giảm cân rất tốt vào hệ thống tim mạch, à, huyết áp và một số bệnh khác nữa.